Thấy người Việt tự ăn thịt nhau thì chán quá. Đại tá Ernst Frey của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói, cái rõ mõm Mao Corp, Ngụy Hữu Tâm hiện sinh sống ở Việt Nam. Nhưng còn những đoạn với Hồ Chí Minh chúng tôi phải bỏ vì Frey có ấn tượng rất xấu thể hiện ra hết trong lời văn. Vì là thanh niên trí thức Do Thái, thành viên Vienna, nên Frey không thiện cảm với ông lão nông dân xứ nghệ. Sống không thật lòng cũng là cái quá ư dễ hiểu. Malkorp, tiếng Đức là cái rõ mõm. Nhắc lại kỷ niệm với bản dịch cuốn Việt Nam tình yêu của tôi của Ernst Frey. Nhớ lại ngày này 7 tháng 5 năm 2014 đến nay, thế là cũng đã đúng 7 năm rồi kỷ niệm trận thắng phát xít Đức của phe đồng minh 9 tháng 5 1945 tại Berlin và trận điện biên phủ lịch sử với người anh hùng Võ Nguyên Giáp ở đó. 7 tháng 5 1954 cho đến nay thì chứng minh chưa chắc hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng dẫu sao, nhắc lại lịch sử là điều cần thiết. Và chỉ có như vậy, rọi chiếu dưới nhiều lăng kính, chúng ta mới tìm ra sự thật. Cái sự thật vô cùng khó nhưng ai cũng muốn vươn tới vì sống trong dối trá là chết. Ngày này năm đó, chúng tôi ra được cuốn Việt Nam tình yêu của tôi, nguyên bản tiếng Đức là Việt Nam mon Mùa Nhưng còn phải nhắc thêm câu, một người Do Thái thành Vienna phục vụ Hồ Chí Minh nữa cơ. Nhưng để khỏi dài dòng và lạc đề, tôi tạm chưa nhắc tới. Chúng tôi vô cùng phấn khởi vì cuốn sách này ở Việt Nam chắc ít người đọc bởi nó là cuốn tiểu sử từ biên của tác giả Ernst Frey, người Áo, nguyên lính Lê Dương Pháp, đảng viên Cộng sản Pháp và hoạt động cùng Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1940 đến 1951. Thế nên, ông đại sứ Áo tài trợ cuốn sách và vì mới sang Việt Nam, ông nhiệt tình thúc giục để nó sớm ra, chứ không thì nhà xuất bản nào muốn in khi lỗ là cái chắc. Mà vẫn in ra được, nhưng không chỉ có thế. Cho đến nay, sau tròn 7 năm, vẫn còn tồn tại ở nhà xuất bản nhiều cuốn, dù chỉ in 1.000 cuốn và Đại sứ quán Áo tại Hà Nội tổ chức một buổi ra mắt hết sức long trọng và đã mời rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tới dự. Sau đó tôi nhớ đài VTV6 còn dành một buổi phỏng vấn cho người dịch nữa cơ và có một cô bạn còn nhắc tôi chuyện đó nữa. Anh đã thành người nổi tiếng. Nhưng trở lại vấn đề, vì sao truyền thông quảng bá như vậy mà cuốn sách vẫn không đến tay người đọc được? Tôi nhớ có một lần dự triển lãm tranh, dĩ nhiên là cũng chẳng liên quan tới tôi nhiều, chỉ vì tôi đam mê tranh nên đi dự thôi. Nhưng lại có một thanh niên tôi chưa hề quen biết ghé tai tôi bảo, bác là Ngụy Hữu Tâm, dịch cuốn Việt Nam tình yêu của tôi. Cháu có cảm giác nhiều chỗ dịch thiếu hay tác giả không muốn nhắc tới, cố ý bỏ qua. Đây là bạn đọc mà người dịch rất muốn hướng tới đọc kỹ nó chứ không lướt qua cho xong chuyện. Điều mà tôi sợ nhiều bạn đọc ngày nay mắc phải ở những chuyện trên mạng mà lỗi ở mạng là quá rõ vì lượng thông tin ở mạng quá nhiều mà phần lớn lại là những điều không có gì kiểm chứng, rất nhiều thuyết âm mưu. Dĩ nhiên, tôi và bạn đọc đó gặp nhau ngay ở những đoạn mà tôi và nhà xuất bản phải bỏ vì chính phủ trách nhà xuất bản có nói tôi – anh có muốn cuốn sách ra hay không? Từ kiểm duyệt ở nước ta là chuyện thường ngày ở huyện nếu không muốn lôi thôi với kiểm duyệt. Đầu tiên phải nói tới là tác giả Ernst Frey alias Nguyễn Dân rất mê võ nguyên giáp là vì vì là người có học nhất trong giới lãnh đạo nước ta thời đó. Nói tốt tiếng Pháp, nguyên giáo sư sử học cơ mà. Lại có chi tiết nữa là cùng trẻ như nhau. Frey lại đã từng lấy vợ Việt hụt vì hóa ra đó là cô gái bán hoa trên đồn Tây, đóng ở sườn Tây, võ nguyên giáp thì sau khi vợ trước mất, vừa lấy được vợ kế là con gái yêu của giáo sư Đặng Thái Mai, lừng danh nên toát ra nhiều sinh lực. Frey sống động tình người nên cảm xúc đồng cảm với võ nguyên giáp, rất rõ trong hồi ký. Cũng như phân nửa đầu tiên cuộc đời Frey ở ngoài Việt Nam thì chúng tôi có thể giữ nguyên nhưng còn những đoạn với Hồ Chí Minh chúng tôi phải bỏ vì Frey có ấn tượng rất xấu thể hiện ra hết trong lời văn. Vì là thanh niên trí thức do Thái, thành viên, nên Frey không thiện cảm với ông lão nông dân xứ nghệ. Sống không thật lòng cũng là cái quá ư là dễ hiểu. Những đoạn mà chúng tôi còn phải bỏ nữa là những sai lầm thời đầu chống Pháp. Nhìn ai cũng là việc giang bắn giết lung tung, Đến phơi cái khăn trắng cũng cho là gián điệp, chỉ điểm cho máy bay đến ném bom, phá cửa nhà để tiêu thổ kháng chiến. Nhắc đến những chuyện này các bạn trẻ ngỡ ngàng lắm, nhưng phần lớn người già chúng tôi bỏ qua, phải tin yêu đảng chứ. Còn Frey nói trong nguyên văn, thấy người Việt tự ăn thịt nhau thì chán quá. Còn đoạn hay nhất mà chúng tôi phải bỏ qua là đoạn thành lập Đảng Lao động Việt Nam 1951 và có ảnh ngay trên bìa cuốn sách Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vì hoạt động cộng sản, phong trào phát xít lan từ Đức sang Áo, tìm diệt cộng sản nên Frey phải trốn qua Thụy Sĩ, Pháp, Algeria rời đến Việt Nam hoạt động cùng với những người cộng sản Việt Nam – nhưng khi sống ở đây, Frey dần dần biết sự thật họ là ai. Nay thì gọi ra đích danh Maoist, Communism à Cộng sản Mao, chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Ở buổi lễ thành lập đảng, khi thấy trên khán đài treo ba ảnh lãnh tụ Stalin, Mao Trạch Đồng và Hồ Chí Minh và cờ đảng, thì Frey chịu hết nổi. Đêm đó về ông mê sản thấy cờ búa liềm thành cờ chữ thập ngoặt của Đức Quốc xã Hitler. Đúng quá đi chứ, còn hơn thế nữa cơ. Đúng là cái nhạy cảm của một tài năng và ốm liền mấy ngày và sau đó phải xin giải ngũ dù lúc ông đã đóng đến lon đại tá quân đội. Mà quân đội nhân dân Việt Nam khi đó chỉ có vài tướng. Lại một đoạn trường vượt rừng Việt Bắc qua Trung Quốc, Liên Xô về lại thành Vienna với những chi tiết mà chúng tôi không thể công bố hết. Để lại phía sau nước Việt Nam mà Frey yêu mến. Cho đến nay vẫn còn giang dở những dây dứt lịch sử chưa hòa giải được. Dĩ nhiên, cuối cùng tôi đã gửi được bản thảo, bản dịch còn lưu lại trên máy tính cho anh bạn trẻ. Và lúc đó anh mới thấy được hết sự thật và tất nhiên cũng là thấy được giá trị lịch sử của cuốn sách khi nó được phơi bày hết. Một câu chuyện hết sức cảm động nhưng lại không được bạn đọc Việt Nam hiểu và đồng cảm chỉ vì bị cắt xén. Và dĩ nhiên vì thế biết bao giờ thị trường sách nước ta mới được như các nước phát triển. Để những người viết, người dịch và giới truyền thông nước ta luôn phải mang cái màu cọp, mới dám nói và viết thực lòng mình, chứ không phải ý đảng, lòng dân. Bao giờ mới có được tự do ngôn luận ở Việt Nam, điều mà ở thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng Hòa, người Việt Nam ta cũng đã từng có và ngày nay ở mọi nơi trên thế giới, các nước dân chủ, người đọc nào cũng được hưởng. Nữa sự thật không bao giờ là sự thật. Hỏi cũng là trả lời bao giờ cho đến tháng 10